trường hợp này à, ta sẽ là có một bài toán nho nhỏ ví dụ mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng một sợi dây dẫn ngắn đây là sợi dây dẫn ngắn thì bóng đèn sáng bình thường nhưng nếu thay bằng một sợi dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu tức là lần này thì sợi dây ta chọn dài hơn thì cái bóng đèn trong trường hợp này sáng yếu hơn và yêu cầu của chúng ta là sẽ hãy giải thích tại sao có hiện tượng như trên và các con cùng xem đây. Như vậy là rõ ràng rằng là bóng đèn không thay đổi. Nhưng nếu dùng sợi dây ngắn để nối với nguồn và đây là dùng một sợi dây rất dài, khá dài để nối với nguồn thì ta thấy rằng là cái bóng này sáng mạnh hơn bóng này. Bóng này sáng bình thường, còn bóng này thì sáng tối. Và câu hỏi là tại sao? Câu hỏi là tại sao? Sau đây, đây chính là câu trả lời. Các con nhìn thấy vừa rồi chúng ta học là điện trở của sợi dây thì tỷ lệ với độ dài của dây dẫn. Rõ ràng với sợi dây dẫn ngắn thì như vậy điện trở của sợi dây dẫn đó nó ngắn. Nên trong trường hợp này thì như vậy ta có thể có hai cách giải thích. Một thì ta nói rằng là điện trở của bóng đèn của sợi dây tóc bóng đèn cộng với điện trở của dây dẫn này nó nhỏ nên dòng qua đây nó lớn nên bóng sáng